À, xin chào tất cả anh chị em hôm nay có rất nhiều bạn à, hỏi Dũng là nếu thị trường nó chưa vùng nổ theo đà thì có mua được cổ phiếu hôm nay không thì hôm nay Dũng làm video này để hướng dẫn chúng ta cách chúng ta nhìn nhận xem là liệu nếu thị trường chưa bùng nổ theo đà thì chúng ta có thể đưa ra quyết định đầu tư hay không nếu các bạn đang đang có mặt thì comment vào ô chat để chúng ta chào nhau à, trước khi chúng ta vào chương trình của ngày hôm nay à, câu chuyện đây là câu chuyện mà Dũng thấy là có rất nhiều các bạn khi mà chúng ta đầu tư á, thì phần lớn chúng ta không đưa ra được kế hoạch hay là mục tiêu để tham gia vào thị trường à, duy nhất đó là gì ạ duy nhất đó là chúng ta không có kế hoạch đơn giản nữa là vì chúng ta không có kế hoạch nên chúng ta gì ạ không thể nào đưa ra được quyết định của mình à, thứ nhất là liên quan nói đến cái kế hoạch thì các bạn biết rằng là thực tế kế hoạch là một trong những yếu tố quan trọng để giúp chúng ta đầu tư chẳng hạn bây giờ khi mà chúng ta đưa ra kế hoạch á, thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là à, cổ phiếu nó đang vận động ra sao hiểu rõ rằng là thị trường nó vận động như thế nào và đặc biệt là chúng ta cần hiểu rõ rằng là à, thực tế trong thời gian tới thị trường nó sẽ biến động ra sao Dũng sẽ nói một câu chuyện như thế này để các bạn có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ bao nhiêu bạn khi mà các bạn theo dõi kênh của DVD ấy, thì các bạn tin rằng là đây là một cái kênh có thể là giúp cho các bạn biết được là thời điểm cổ phiếu bùng nổ theo đà biết rằng là chúng ta có thể mua được bắt được đáy ạ à. nếu các bạn nào gì ạ à, các bạn nào đã tin hoặc là nếu các bạn đã đã có một cái lòng tin như vậy có thể comment số 1 ạ à. tại vì đầu tiên là chúng ta nói về lòng tin trước ạ à. lòng tin trước ạ à. tại vì nếu chúng ta không có lòng tin thì làm sao mà chúng ta có thể có kế hoạch được đúng không tại vì ở ngoài kia thì chúng biết rằng là đa phần mọi người đang nói về xấu thông tin tiêu cực đang nói về nhiều cái xấu nhiều cái nó đang rất là tiêu cực vậy bây giờ người ta đã thấy rằng là mọi thứ đang tiêu cực như vậy thì thị trường nó lên hoặc là tạo ra bùng nổ theo đà thì rõ ràng là khó có thể lòng tin để chúng ta có kế hoạch để đầu tư nên mà đầu tiên là chúng ta thì à, thiếu lòng tin là một trong những cái gì ạ nguyên nhân dẫn đến chúng ta thất bại thì bây giờ chúng ta tin là tin mù quáng đúng không có nhiều lúc chúng ta tin mù quáng nên có thể cũng dẫn đến thất bại nên ở đây chúng ta cần phải đo lường đúng không phải đo lường trước khi chúng ta tham gia đầu tư à, trước khi Dũng uh, vào phần chính của ngày hôm nay thì các bạn có thể uh, share cho Dũng đúng không share cho Dũng và like cho Dũng một like được không share video này cho nhiều nhà đầu tư khác được biết bởi vì các bạn biết rằng là nếu các bạn giúp cho ai đó thành công thì các bạn sẽ trở thành nhà đầu tư thành công đấy đầu tiên là gì ạ theo quy luật nhân quả gì ạ muốn muốn thành công thì mình giúp ai đó thành công nếu các bạn tin rằng là những hệ thống phương pháp video này nó có kết quả thì gì ạ hãy share hãy share video này cho nhiều người khác được biết ạ ở đây ví dụ như là nhá đây là cái câu chuyện mà các bạn có thể thấy đây là một ví dụ để nếu bạn nào theo dõi đây là video này cuối cùng cuối cùng bạn cũng có thể bắt đáy cổ phiếu bao nhiêu bạn đã nhớ một video này là video diễn ra khá là dài ở đây là cách đây khoảng cũng khá lâu rồi đúng không ạ đây đây là một video các bạn nhớ đáy bao nhiêu đâu ạ đây là đáy bao nhiêu ạ đáy bao nhiêu ạ đây là cái đáy của thị trường cách đây Dũng không nhớ lắm khoảng 2 năm trước ạ bao nhiêu bạn đã từng xem video này ạ nếu các bạn nào từng xem video này đáy cách đây hai năm trước mà nếu bạn thử nghe một đoạn này đi ạ Dũng xem cho bạn nghe một đoạn này à, ở trong đoạn này chúng ta phải biết rằng là thời gian là rất là gần nên chính vì vậy chúng ta không được sao lãng ở những phiên sắp tới bởi vì khi mà xảy ra cái mùa lửa đất đà bạn lỡ cơ hội thì những phiên sau thực sự bạn mua sẽ rất rủi ro nên chúng ta thấy là chỉ có một cái phiên duy nhất đúng không ạ đấy là kế hoạch chúng ta chỉ có phiên duy nhất phiên buổi của tôi đàn là chúng ta có thể mua được thì trong cái vn 30 này chúng ta đã có gì ạ à? phiên thứ ba rồi vn đất của chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta đã có phiên thứ ba rồi đã có gì ạ à? có những cái phiên mà giảm chúng ta gọi là hai đáy ấy, giảm xuống cái đáy thứ thứ hai khối lượng thấp rồi nó đang tính chất là tích cực chúng ta nhớ đây này khi mà cổ phiếu mà tạo ra cái đáy thứ hai này ok à, các bạn đã nghe rõ chưa ạ hello các bạn nghe rõ không ạ các bạn về search lại cái video này và trong video này thì các bạn cũng thấy rằng là có rất có bây giờ một số cái thông ờ, cái cái comment cũng bỏ rồi ạ nhưng nó sẽ có những comment như này đây là comment này có những comment kiểu dạng như này à, cây rất hay đây là có sẽ nhiều comment nhá đây là sẽ có rất nhiều comment à, các bạn có thể nhìn này à, khiếp thật hôm qua không xem hôm nay mới là xem livestream của Dũng tiếc tiếc không thưởng ok những cái ờ, comment cũng có rất nhiều comment à, em em là em làm theo anh nói và theo VSA không phải là ai cũng hiểu hoặc là có một cái comment người ta bị thua lỗ đấy ạ đây người ta làm thua lỗ à, dòng nhận gieo nhận biết dòng dẫn dắt này nó có một cái comment dũng thấy rằng là cũng là trời ơi đang khủng hoảng thế này mà khuyên người ta mua cổ phiếu thị trường đang đi xuống đấy chúng ta thấy không ạ tức là cái này là cái mà chúng ta những cái video của comment như này rất là nhiều ở trong đoạn này nên chúng ta thấy rằng là à, thực tế thì khi mà thị trường xuống á, mà chúng ta đang đầu tư mà chúng ta đang mua cổ phiếu ở trong dạng xuống thì có vẻ là nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu ở trong đoạn xuống thì lúc này chúng ta làm gì ạ phần lớn mọi người sẽ bán các cổ phiếu trong quá trình hồi phục đúng không ạ bao nhiêu anh chị em thấy đồng ý này ạ tức là nếu mà thị trường mà đang người ta mua bị thua lỗ rất là nhiều rồi thì những cái đợt hồi phục này là đa phần chúng ta bán ra đúng không đa phần chúng ta bán ra chứ còn đa phần chúng ta mua vào nên cái việc ở đây đó là cái việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải hiểu rõ là thị trường đang ở đâu và chúng ta có kế hoạch như thế nào thế thôi kế hoạch kế hoạch là quan trọng tại vì không có kế hoạch thì chúng ta là chuẩn bị cho sự thất bại nếu chúng ta không có kế hoạch thì coi như là thất bại nên ở đây chúng ta cần hiểu là chúng ta cần phải có kế hoạch đầu tư trước khi mà chúng ta tham gia thị trường thế bây giờ chúng ta quay trở lại là vậy không có bùng nổ theo đà thì có mua được hay không thế thì ở đây thực ra là đáng nhẽ là cái, điều này Dũng sẽ không bí tiết lộ bí mật này à, không tiết lộ bí mật này nhưng vì chúng ta đang anh chị em đang là những người theo dõi kênh và Dũng muốn chia sẻ cho chúng ta những cái bí mật để các bạn có thể thấy rằng là nếu bạn hiểu và bạn nắm rõ được cái chu kỳ thị trường hiểu rõ khi nào tạo đáy và hiểu rõ khi nào chúng ta cần phải tham gia vào thì các bạn thấy rằng là đầu tư nó không phải là quá gì ạ à, nó quá khó như chúng ta đều nghĩ và quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được khi nào thị trường bước vào chu kỳ tăng khi nào xuất hiện bùng nổ theo đà hoặc là chúng ta có thể mua sớm khi nào đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của năm ngoái ạ đây là những cái thời điểm mà Dũng nói anh chị em các bạn cái thời điểm mà khó khăn thực sự khó khăn mà lúc này khi mà Dũng làm video ở trong đoạn này thì bị chửi rất là nhiều đây đây là những video mà Dũng đã chia sẻ các bạn thì lúc khi mà người ta đang bị thua lỗ rất nặng ở đây đấy đây là cái giai đoạn mà lúc này thì thị trường nó đang giảm rất là sâu đấy ạ đây là cái giai đoạn đây giai đoạn thị trường các bạn nhớ không ạ đây là giai đoạn thị trường có ai nhớ giai đoạn này thị trường nó đang lao dốc khoảng trống khoảng trống thì có phải là hôm đấy mình sẽ đây là cái phiên mà mình phân tích đúng không ạ có ai nhìn thấy phiên này không ạ đấy thế thì đây là cái phiên mà Dũng chia sẻ ở cái thời điểm đó là chuẩn bị chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho chúng ta tham gia thị trường với việc người ta đang bị thua lỗ ở đây đang bị thua lỗ ở đây thì cái việc mình nói là vì người ta mua ở đây cái lại lỗ thì mình mình nói chuẩn bị để mua vào thì cái điều gì diễn ra điều gì diễn ra họ sẽ họ cảm giác như là mình mình đang có gì đó ờ, họ đang bán ra mà mình bảo mua vào và đó chính là gì ạ là cái điều mà chúng ta đang mắc phải nên mong rằng là chúng ta gì ạ mục đích của DVD là mong muốn giúp chúng ta hiểu rõ về quy luật vận động thị trường chứ không phải hiểu rõ phí mạng gì cả bởi vì các bạn phải hiểu rõ về quy luật để có kế hoạch đầu tư chứ thay vì bây giờ chúng ta một vài bạn hôm nay là có mua được cổ phiếu này có mua được cổ phiếu khác hay không thì cái việc mà một hàng ngày mình nhận được rất nhiều các thông tin khác nhau nên cũng không thể là trả lời hết các câu chuyện của các bạn nên làm những video này để đầu tiên là giúp cho các bạn được cái góc nhìn về các bạn đầu tư và hiểu rõ rằng là việc mà đầu tư trong một kênh xu hướng giảm nó sẽ nguy hiểm như nào và chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khi mà có những nhịp hồi như thế này nên ở đây chúng ta thấy là hồi là cơ hội để chúng ta gì ạ có một chút sóng hồi mọi người bảo là hồi nó rủi ro nhưng rủi ro là chúng ta không biết khi nào nó hồi thôi ạ à. còn thực sự là nó nó thực sự an toàn nếu chúng ta biết khi nào nó gì ạ à, nó tạo ra đáy của thị trường ok vậy đầu tiên chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là đây là tín hiệu đầu tiên cho những cái đợt bùng nổ theo đà và bạn biết rằng sau khi những phiên này các bạn mua thì điều gì diễn ra chúng ta kiếm được lợi nhuận đúng không ạ câu chuyện là như vậy hay là cái những cái đợt mà khi mà câu chuyện ở đây chúng ta cũng nói là có phải đợt thời điểm này bao nhiêu bạn nhớ thời điểm này nhớ nếu các bạn nhớ thời điểm này thì comment cho Dũng số 2 nếu nhớ thời điểm này comment số 2 Dũng có chia sẻ một cái cái video rất là tâm huyết dành cho quý vị các bạn đó là nếu thị trường mà gì ạ à, đợt này mà nó gì ạ à, nó tiếp tục tăng nữa đây là chúng ta nhìn thấy nó vẫn đỉnh này nó tăng mạnh này khối lượng lớn không ạ tăng rất mạnh và nó tiếp tục tăng nữa thì Dũng có nói là Dũng sẽ gì ạ à, không làm video nữa tại sao Dũng lại đưa ra một cái câu chuyện như này mục đích để cho chúng ta hiểu đơn giản rằng là thị trường rủi ro lắm các bạn nên gì ạ à? thoát ra đi ạ à? các bạn nên đứng ngoài đi ạ à? nhưng các bạn lại gì ạ nghĩ là cái việc này là là điều hoang đường và thậm chí là có những bạn vào có những lời lẽ nó rất là là uh, thiếu văn hóa ở trong những video như này nên ở đây cái việc mục đích của đây đó là gì ạ giúp cho nhà đầu tư đúng không giúp cho nhà đầu tư nắm rõ được cái thời điểm tham gia hay thời điểm thoát ra và đây chính là thời điểm thoát ra và khi mà Dũng nói cho các bạn phát ra thì đến hôm nay Dũng lại có một cái câu chuyện khác là các bạn hãy gì ạ chuẩn bị chuẩn bị và chuẩn bị vậy nếu giả sử như là trong trường hợp thị trường hôm nay là bùng nổ theo đà nhé hôm nay là bùng nổ theo đà thì chúng ta có thể mua phiên này được không ạ theo các bạn có thể mua phiên này được không ạ nếu hôm nay là phiên bùng nổ theo đà chúng ta đưa ra kịch bản là nếu hôm nay là phiên bùng nổ theo đà thì các bạn có thể mua được không câu chuyện là như vậy phiên bùng nổ theo đà định nghĩa bùng nổ theo đà là gì ạ ví dụ chúng ta lấy là phiên mai là bùng nổ theo đà thì chúng ta lấy lệnh hôm nay có đạt yêu cầu không ạ yêu cầu không ạ xem là đây chúng ta sẽ quay trở lại thứ nhất là điều gì ạ ở vn index tăng hơn 3 phần trăm vn 30 tăng hơn 3 phần trăm gần 4 phần trăm tức là nếu chúng ta nhìn về cái chỉ số sức mạnh của thị trường thì nó đạt cái chỉ số thứ hai đó là khối lượng của đó thì đạt khối lượng so với phiên hôm trước thì đạt cái chỉ số thứ ba thanh khoản là chỉ cao phiên hôm trước nha đây chúng ta nhìn này chúng đang tính là tính vậy bây giờ chúng ta đến một cái chỉ số nữa đó là gì ạ nó là cho đang thấy đấy ạ chỉ số nữa là chỉ số gì ạ nếu bây giờ chúng ta thấy một cái chỉ số nữa thì theo các bạn là chỉ số gì ạ những nhóm cổ phiếu dẫn đầu thị trường nó có khỏe không thì ờ, nếu chúng ta quan sát ở đây thì cái nhóm nào có thể tạo ra dẫn đầu thị trường được dòng nào ạ dòng nào có thể dẫn dắt thị trường được nhìn tổng thể thì dòng cổ phiếu ngân hàng là có khả năng dẫn dắt đấy là cái đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là nếu thị trường hôm nay bình ổn theo đà thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về hai góc độ góc độ đầu tiên là góc độ của gì ạ chúng ta sử dụng một cái phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng một cái chiến lược của ai ạ của ai chiến lược bùng nổ theo đà từ phiên thứ tư trở lên là phiên của William O'Neill đúng không ạ các bạn đồng ý không ạ thế thì nếu chúng ta sử dụng chiến lược của William O'Neill thì hôm nay đã đạt chưa hôm nay đã đạt để mua cổ phiếu chưa nếu sử dụng chiến lược của O'Neill thì hôm nay chúng ta vẫn chưa mua được đúng không Onel là một trong những thiên tài đầu tư chứng khoán thì ông sử dụng chiến lược là bùng nổ theo đà phiên thứ tư trở lên thì chúng ta sẽ chưa mua được vậy nếu bây giờ chúng ta mua sớm quá có thể lần sau chúng ta thất bại vậy có điều gì để chúng ta cần phải nhìn rõ đúng không cần phải nhìn rõ rằng là phiên hôm nay có thể đạt được các tiêu chí mà chúng ta cần quan tâm bởi vì chúng ta hôm nay là phiên thứ ba nên Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một vài góc nhìn để chúng ta thấy rằng là đầu tư chúng ta cần phải hiểu và nắm rõ được các quy trình của nó vậy nếu hôm nay một số bạn là mua sớm ok mua sớm vậy mua sớm như thế nào để nó đạt yêu cầu ạ à? ở đây chúng ta thấy là cái video hôm, hôm trước dũng chia sẻ đó là những video mà các bạn về có thể xem lại nhá các bạn về xem lại video này xem là những cái điều gì có nó lặp đi lặp lại trên thị trường và hôm nay dũng muốn chia sẻ các bạn nếu các bạn không mua được cổ phiếu hôm nay thì đây cũng là cơ hội chuẩn bị chúng ta bước vào gì ạ à? một chu kỳ mới đó là bùng nổ theo đà một chu kỳ mới lại bùng nổ theo đà vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy góc nhìn đây ạ à nếu chúng ta gọi là phiên này là phiên đầu tiên hay chúng ta là trong VSA chúng ta gọi là gì ạ đây là phiên đỡ cung phiên thứ hai là phiên test chúng ta gọi là phiên test khối lượng thấp biên độ thấp thông thường người ta nhìn thấy phiên test khối lượng thấp biên độ thấp người ta bảo gì ạ ở ngoài kia người ta sẽ nói như nào ạ người ta nói như nào nếu trong trường hợp khối lượng thấp biên độ thấp thì người ta sẽ nói với chúng ta như nào thị trường làm gì có dòng tiền đúng không ạ phép chuẩn bị tăng lãi suất tiếp tục còn gì nữa à, hiện tại thì ngân hàng đang tăng giá đang tăng lãi suất rất cao còn gì nữa chúng ta thấy là các thông tin nó rất là nhiều đang diễn ra ở đây nên nếu mà hôm nay khối lượng cầu thiếu này thì người ta sẽ tập trung vào gì ạ tập trung vào những thông tin tiêu cực đúng không ạ có phải không ạ người ta sẽ tìm những cái thông tin tiêu cực để giải thích cho cái việc thiếu cầu này nhưng đây chính là cái gì ạ cái mà phần lớn nhà đầu tư không biết họ gọi là kiểm tra cung cầu kiểm tra cung cầu nên nếu mà gặp cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là dòng tiền sẽ đi đâu ạ à? dòng tiền nó sẽ như thế nào và chúng ta hiểu rõ rằng là việc mà chúng ta không nắm rõ được cái tạm bản chất của thị trường nên chúng ta sẽ thấy là ai đó phân tích thị trường chúng ta bảo rằng là nó rất là đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là thế hôm nay họ bảo gì ạ đấy thì chúng ta phải cần phải đến hôm nay họ bảo gì thế thì công thông tin là thông tin như vậy nên có phải là nếu bao nhiêu bạn thấy là nếu trong những thị trường như này thì có phải là Dũng Toàn nói ngược không ạ để cho chúng ta thấy thấy cái điều này cách đây một vài tháng thì những cái thời điểm mà thị trường cũng tương tự như vậy như là tháng một cái tháng 5 năm 2020 tháng 5 năm 2020 thì lúc này thị trường nó bắt đầu đi ngang sideways thì phần lớn mọi người các bạn là thị trường bắt đầu là xấu nên chính vì vậy nếu chúng ta không có kế hoạch không hiểu rõ được bản chất của nó thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ không mua được cổ phiếu đâu ạ thế bây giờ để cho chúng ta không phải đợi lâu nữa bao nhiêu bạn sẵn sàng bao nhiêu bạn sẵn sàng để dũng phân tích cho bạn trong cái video này ạ à? nếu bạn sẵn sàng comment sẵn sàng đúng không ạ nếu bạn sẵn sàng để dũng phân tích xem là thị trường nó có cái điều gì mà chúng ta có thể mua trước bùng nổ theo đà hoặc là đợi ngày mai đợi bùng nổ theo đà chúng ta mua thì chúng ta nhìn vào góc độ như nào nếu bạn sẵn sàng hãy comment sẵn sàng ok nếu bạn nào chuẩn bị sẵn sàng comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu phân tích ạ thế thì nếu chúng ta cứ áp dụng một cách Q&A một cách máy móc thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy được là gặp rất nhiều rủi ro bởi vì có thể là có lúc thì nó bùng nổ theo đà nhưng nó lại không thành công mà có lúc thành công thì nó lại không bùng nổ theo đà hoặc là nó đã đi trước rồi nên chính vì vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải xem rằng là mọi thứ nó tuân theo một quy luật cung cầu dựa vào dựa vào VSA thì đầu tiên chúng ta sẽ xem là trên thị trường các bạn nhìn thấy là ở đây Dũng sẽ chia sẻ các bạn cái hai góc nhìn góc nhìn bình thường góc nhìn bình thường giả sử như là đây chúng ta thấy là cái đáy thứ nhất đây là đáy thứ nhất đấy sau đó bùng kéo lên bốn phiên rũ bỏ và chúng ta được cái gì ạ một cái điểm sâu hơn vậy nếu thị trường ở cái vùng này đây là phiên thứ nhất đây là phiên thứ hai và đây là phiên thứ ba thì chúng ta mua phiên thứ ba này không ạ chúng ta có mua phiên thứ ba này không ạ thế câu chuyện ở đây là câu chuyện quan trọng khi bạn tìm ra đáy thứ nhất mà cổ phiếu bị rút bỏ kéo mạnh xả mạnh ở cái đáy thứ hai không ai bán ra không ai bán ra thì phiên thứ ba này chính là phiên của mẫu hình hai đáy tức là nó vượt qua vượt qua cái điểm giữa của mô hình hai đáy nên chúng ta dựa vào mẫu hình hai đáy ngắn trong gì ạ à, trong một cái biên độ đi xuống để mua đúng không ạ các bạn hiểu không ạ đây là mẫu hình hai đáy đáy thứ nhất ở đây đáy thứ hai ở đây một cái mẫu hình hai đáy ngắn thì cái điểm ở giữa này là một cái điểm chúng ta gọi là bứt phá đi lên với khối bứt phá đi lên so với gì ạ cái điểm giữa này thì đây chúng ta gọi là có thể tham gia chúng ta gọi là tham gia mua sớm và chúng ta sẽ mua cổ phiếu bùng nổ theo đà phiên thứ hai bằng phiên này là mua chính được không mua chính bằng cái phiên bùng nổ theo đà đấy là cái phiên này thế thì ở đây chúng ta gọi là mua sớm mua một phần bởi vì chúng ta biết rằng sẽ có những cái cổ phiếu đầu tiên chúng ta phải hiểu đơn giản là vậy thị trường có rủi ro hay không bởi vì trước đó thị trường vẫn còn giảm rất sâu có khoảng trống và nhà đầu tư đang bị thua lỗ liên tục thì ở đây chúng ta thấy là nếu nó bị gãy cái đáy thứ hai này đáy thứ hai này cái thứ nhất này đáy thứ hai này nó không có sự bán tháo ra nó không có sự bán tháo ra đây chúng ta gọi là không có sự bán tháo ra thì việc chúng ta có thể mua sớm ở đây đó là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ là chúng ta có thể mua sớm một phần trong quá trình đầu tư Tức là kịch bản thứ nhất nhưng vì cái đáy này là đáy ngắn đáy bé nên cổ phiếu thường đi lên ngay và hình thành một cái mô hình vai đầu vai lệch <clears throat> các bạn nhá mô hình vai đầu vai lệch còn ngược lại ở trên cái vùng này chúng ta nhìn cái đáy này là đáy to hay đáy bé ạ cái đáy nếu nhìn về mô hình đáy thứ nhất này và đáy thứ hai thì các bạn nhìn thấy là đáy thứ nhất và đáy thứ hai đang hình thành đáy thứ hai đang hình thành thì cái mô hình này cái đáy này là là to hay nhỏ cái đáy này là to hay nhỏ cái đáy này là đáy rất là to bởi vì chúng ta thấy là cái lượng cái lượng mà bị kẹt ở đây rất là nhiều lượng nhà đầu tư bị kẹt đây rất nhiều thế thì nếu về cơ bản là chúng ta sẽ gì ạ à? không mua được ở phiên này về cơ bản là chúng ta không mua được phiên này nên chính vì vậy bây giờ chúng ta cần phải nhìn về góc nhìn khác vậy chúng ta đang tìm những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu mạnh hơn thị trường vậy những cổ phiếu mạnh hơn thị trường là chúng ta phải hiểu đơn giản như này đầu tiên chúng ta gọi đáy số 1 đây là đáy số 2 nếu cổ phiếu mà mạnh hơn thị trường tức là khi cổ phiếu rơi vào đáy thứ hai thì à thị trường rơi vào đáy thứ hai thì cổ phiếu làm sao ạ nếu thị trường gãy đáy thứ hai thì cổ phiếu làm sao ạ cổ phiếu chúng ta không bị gãy thấp hơn đáy thứ hai thì đấy chính là cái câu chuyện để chúng ta tập trung cho đợt giao dịch này ví dụ các bạn nhìn thấy đây ạ thị trường tạo đáy thứ nhất ở đây thị trường tạo đáy thứ hai ở đây như đây chúng ta gọi không phải mô hình hay đáy gọi là mô hình thân đi lên khi mà tạo đáy thứ hai trong khi đó thị trường đáy thứ nhất ở đây thì chung đáy nhất đây đáy thứ hai ở đây thì cái việc mà gì ạ thị trường bùng nổ vào phiên thứ ba thì cứ cổ phiếu này bứt phá qua cái đỉnh này thì hôm nay chúng ta có mua được không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta có thể mua một phần ở đây. Đây là cách mà chúng ta mua một phần ở đây ạ. Đây là cách để chúng ta tham gia một phần ở đây. Tuy rằng nó chưa đạt các yêu cầu về bùng nổ theo đà, nhưng vì cái cổ phiếu nó có tạo ra sức mạnh lớn hơn thị trường nên đây chúng ta gọi là cách mua một phần chúng ta sẽ có một vài cổ phiếu như VIDB đấy VIDB CDG ACB và một vài cổ phiếu khác để chúng ta mua còn một vài cổ phiếu khác nó ở đáy thấp hơn như cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Techcombank cổ phiếu Techcombank tạo ra đáy thứ nhất ở đây tạo ra đáy thứ hai ở đây thì thông thường cổ phiếu này chưa lên được anh có thể cổ phiếu này sẽ vượt qua cái vùng kháng cự mạnh ở đây trước khi tạo ra mô hình vai đầu vai vậy những cổ phiếu tạo ra đáy thấp hơn thì thường sẽ hình thành mô hình vai đầu vai còn những cổ phiếu cao hơn thường là chạy thẳng và chúng ta sẽ có lựa chọn là một là lựa chọn những cổ phiếu chạy thẳng đúng không ạ lựa chọn chạy thẳng bởi vì nó đang mạnh hơn so với những cổ phiếu thấp hơn và thứ hai là chúng ta lựa chọn những cổ phiếu thấp hơn như Techcombank này để sau khi hoàn thành mẫu hình vai đầu vai chúng ta sẽ mua ở giai đoạn tiếp theo còn đây chỉ là những sóng hồi còn nó đi được lên tiếp hay không thì chúng ta chưa biết bởi vì phía trên này là những cái cản rất là lớn bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này có thể comment số 1 đúng không ạ thế thì câu chuyện ở đây là yếu mạnh nhất thị trường bởi vì sẽ có nhiều cổ phiếu sẽ không lên chẳng hạn sẽ những cái cổ phiếu như là một số bạn thì đấy là hôm nay nhìn thì chúng ta thấy là cổ phiếu rất là rẻ giảm sâu nó giảm rất mạnh trong đó có gì ạ à? đây là những cổ phiếu giảm rất mạnh giảm sâu như này thế thì cổ phiếu này có lên được hay không về cơ bản nó vẫn có thể lên được nhưng chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? hiểu đơn giản là những cổ phiếu giảm sâu giảm mạnh khi thị trường chung đang có gì ạ à? giảm sâu giảm mạnh khi đường chung có những cái đợt mà hồi phục mà cổ phiếu này yếu hơn thị trường thì mua những cổ phiếu yếu hơn thị trường là chúng ta rủi ro cực kỳ rủi ro và một cái điều nữa các bạn hiểu đơn giản là cổ phiếu mà khi mà người ta chia diện chia bóc tách ra giá 15 thì bạn mua xong bạn phải trả tiền cho công ty bạn khi bạn mua xong bạn trả tiền cho công ty giá 15 thì có thể sau 3 tháng thì cái mua giá 15 đã lỗ rồi nha bạn mua giá 15 đã lỗ rồi đừng có khi lúc đấy bạn lỗ cả gì ạ chỉ lẫn trả lỗ cả gì ạ lỗ cả việc mà bỏ tiền ra để mua trong khi đó cổ phiếu không lên được thế thì ở đây chúng ta thế là thế thì một bạn nào đọc đây chúng ta thấy mà, đây chúng ta đang hiểu nhá bạn nào hiểu đơn giản này ở đây chúng ta nhìn hai góc nhìn góc nhìn đầu tiên bao nhiêu bạn hiểu rõ là góc nhìn đầu tiên là dựa vào những cái cổ phiếu cổ phiếu gì ạ khỏe hơn thị trường khỏe hơn thị trường thì đây chính là điểm mua sớm mua trước còn những cổ phiếu yếu hơn thị trường Dũng đang nói đến cổ phiếu như là DG hay là một vài các cổ phiếu khác như là cổ phiếu uh, mà nó đang yếu hơn như là HSG nếu mà giả sử nó yếu hơn thì chúng ta sẽ thấy là việc mà mua ở những phiên này là chúng ta mua chưa mua vì nó đang yếu hơn thị trường đơn giản thế thôi tại vì khi mà cổ phiếu yếu thị trường thì nó hình thành mẫu hình vai đầu vai và nó cần mất rất nhiều thời gian mà có thể có nhiều cổ phiếu nó không hoàn thành mẫu hình vai đầu vai và chúng ta loại bỏ những cổ phiếu loại bỏ những cái cổ phiếu không lên được khi mà nó đang hình thành chu kỳ giảm ở giai đoạn đầu ví dụ như là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu DGC DGC nó đang là chu kỳ giảm nên ở giai đoạn đầu này cái xác suất để nó đi lên để dụ cho chúng ta thấy là ờ, để hồi phục mạnh thì rủi ro của chúng ta rất là cao rủi ro rất là cao nên ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà nó đang lao dốc hoặc là nó đang có lao dốc sau nó có hồi đuôi chút ở giai đoạn đầu này thì chúng ta nên hạn chế giao dịch chứ không phải là bất cứ cổ phiếu nào sóng hồi là chúng ta có thể mua được loại bỏ tất cả những cổ phiếu mà nó đang ở chu kỳ giảm loại bỏ tất cả cổ phiếu mà nó gì ạ giảm sâu mà nó có hồi đôi chút thì chúng ta phải loại bỏ hết còn thực những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường như chúng ta đang nói về nhóm ngân hàng và một vài các cổ phiếu nhóm khác nhưng ở đây Dũng không có thời gian để phân tích nhưng bây giờ chúng ta thấy là nhóm nào mạnh nhất thì chúng ta tập trung chứ không nên tập trung vào cái cổ phiếu chúng ta thích bởi vì khi chúng ta tập trung cổ phiếu ta thích thì có thể nó không phải là cổ phiếu dẫn dắt mà thậm chí là chúng ta mất tiền ở giai đoạn này một bạn có hỏi là cổ phiếu mà Vinamilk cổ phiếu này thì rõ ràng vùng cản này lớn và nó lên nền ngắn đây coi lại là nền ngắn hôm nay nó có hồi phục nhưng chưa chắc đã an toàn đúng không hay là một số bạn có nói là HAG chẳng thế Đấy. thì HAG cái cổ phiếu này là gì ạ kết quả kinh doanh rất tốt nhưng nếu về cơ bản thì nó hình thành đang hình thành mô hình gì ạ biên độ thu hẹp nếu sau này nó sẽ lên là lên gì ạ tạo ra những biên độ thu hẹp còn bây giờ nó chưa hình thành thì kệ đó Đấy, thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là cổ phiếu nó sẽ hình thành biên độ thu hẹp khác nhau thế thì khi mà các bạn hỏi như vậy thì Dũng chỉ phân tích tổng thể các bạn để nắm rõ được thôi còn về cơ bản thì sẽ không phân tích được nhiều hết chẳng hạn như cổ phiếu Vietcombank thì đây là cổ phiếu nó cũng tăng mạnh nhưng rõ ràng là cái hồi phục của này nó không xứng đáng bởi vì rõ ở đây chúng ta thấy là cái sức mạnh của Vietcombank ở thời điểm này nó gì ạ chưa có độ an toàn cao hay một vài cổ phiếu như hôm nay là cổ phiếu này thì hôm nay cổ phiếu này lượng lớn tài sản về thế thì bây giờ các bạn mua cổ phiếu này thì các bạn thấy là cái việc hôm nay mua thì hôm nay được không ạ về cơ bản là mua hôm nay cũng ok bởi vì nó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường nên đây là điểm ok có một lượng lớn cổ phiếu gì ạ à? một lượng lớn cổ phiếu về hôm nay nhưng về các bạn chúng ta thấy là khối lượng lớn và bứt phá như này ok cổ phiếu này thì vẫn là cổ phiếu kênh đi xuống đây chỉ là sóng hồi thôi nhà đây chỉ là sóng hồi thôi chứ không phải là chúng ta mua để đầu tư chung này ạ thế để câu chuyện ở đây đó là gì ạ Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn có hai cái góc nhìn này thôi ạ. À. Góc nhìn thứ nhất là thị trường chưa bùng nổ theo đà. Nên về cơ bản quan điểm cá nhân của Dũng là thị trường chưa bùng nổ theo đà là Dũng chưa mua. Đấy là góc độ về nếu mà đấy gọi là chia sẻ trên cộng đồng là Dũng sẽ không mua. Các bạn hiểu không ạ? Góc nhìn thứ hai là góc nhìn Dũng chia sẻ cho học viên của đi đi. Đấy, nếu bạn nào học viên của đi đi các bạn nhớ cái góc nhìn này tại vì hôm qua hôm trước chia sẻ rồi là góc nhìn thứ hai là góc nhìn cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì khi mà thị trường chưa bùng nổ theo đà có mua không ạ nếu chưa bùng nổ theo đà mà nó chỉ tăng mạnh phiên hôm nay thôi ạ phiên thứ hai thứ ba thì rõ ràng là chúng ta xem là cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì chúng ta vẫn có thể mua đấy là cái góc nhìn thứ hai nên tránh nhìn bạn chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bị lẫn lộn giữa hai góc nhìn à, thực tế thì dũng cũng cũng muốn là thời điểm này thì nhiều nhà đầu tư mất là khá nhiều nên dũng muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm rõ được hai cái góc nhìn này không sau này nó lại tạo ra cái gì ạ nó nó tạo ra cái sự xung đột để các bạn có thể thấy rằng là Dũng đang gửi đến các bạn có hai góc nhìn rất là rõ ràng ok tiếp về Banh cũng tương tự như vậy thôi ạ nó chưa đủ điều kiện nó là cái góc nhìn thứ hai đó là cổ phiếu này nếu cổ phiếu này hiện tại nó đang đánh sau thấp hơn đánh trước thì Dũng sẽ để nó hình thành mô hình vai đầu vai mô hình vai đầu vai để hình thành mô hình vai đầu vai mua nên ở đây có hai cái điều nhấn mạnh các bạn một là gì ạ các bạn có thể mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường bởi những cổ phiếu mà nó đáy sau nó cao hơn và hôm nay nó tăng mạnh đến vượt đỉnh và thứ hai là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là một cổ phiếu đang tạo đáy và bây giờ nó hồi thì những cổ phiếu đang tạo đáy nó hồi thì các bạn đợi thành mẫu hình vai đầu vai nha hình thành mẫu hình vai đầu vai lúc đó chúng ta mua vào đấy là cái thông điệp Dũng muốn gửi cho các bạn trong ngày hôm nay còn các bạn nào tất cả những cái này là Dũng có phân tích rồi là những cái cổ phiếu mà vượt qua đỉnh hôm nay thì chúng ta gọi là mua sớm một phần nhớ là sau khi các bạn mua thì các bạn làm gì ạ mua xong để làm gì ạ khi mà các bạn mua xong giả sử hôm nay kể các bạn mua trần xong thì điều kiện tiếp theo chúng ta làm gì ạ điều kiện tiếp theo làm gì ạ điều kiện tiếp theo là chúng ta cần đưa ra kế hoạch cắt lót tại sao phải cắt lót tại sao cắt lót ạ bởi vì chúng ta không thể là một trăm phần trăm là chúng ta thành công được không một trăm trăm được nên chúng ta đưa ra cái kế hoạch là nếu không may nó bị rủi ro là chúng ta cắt lót thì lúc này chúng ta sẽ gì ạ lúc nào cũng có một vị thế an toàn để ngày mai thị trường có thể lên được mùng ngủ theo đà thì chúng ta phải có kế hoạch trước ngày hôm nay là cổ phiếu nào có thể tăng mạnh vào ngày mai nên đấy đấy là cái lý do chúng ta cần phải nắm rõ được và chúng ta cần phải phân tích chi tiết từng cổ phiếu thì hôm nay Dũng sẽ cho chúng ta một góc nhìn tổng quan để các bạn thấy rằng là hôm nay là cái phiên có thể chúng ta sẽ mua những cổ phiếu sớm những cổ phiếu mà nó mạnh hơn thị trường còn ngày mai thị trường bùng nổ theo đà nữa thì chúng ta có thể mua gì ạ những cổ phiếu mà nó xác nhận thật mạnh ở ngày mai còn nếu có thời gian cho phép thì Dũng sẽ lọc cổ phiếu nhé lọc cổ phiếu tại vì hôm nay thực ra là gì ạ để mua cổ phiếu hoặc là để, để tham gia thị trường thì cơ bản nếu anh chị em nào chủ động được kế hoạch thì anh chị em mới tham gia được đấy ở đây câu chuyện là đây bạn vào hỏi ví dụ cắt lót CTG đúng không à, Dũng sẽ phân tích à, nhanh ạ CTG khi các bạn mua CTG ở đây đúng không ạ hôm nay bạn mua CTG ở đây thế thì khi các bạn mua CTG ở đây thì cái điều đầu tiên là cổ phiếu nó sẽ bình thường nó sẽ điều chỉnh gặp cái điều chỉnh thế thông thường là nếu các bạn mua ở đây một là gì ạ nó điều chỉnh Dũng thì Dũng mua điều chỉnh 4% là Dũng gì ạ bắt đầu cắt một nửa nếu một cổ phiếu bắt đầu giảm xuống 4% Dũng bán một nửa và 8% Dũng sẽ bán hết bán phần trăm bán hết nhưng khi bán hết xong nhá thì có mua lại không ạ bán hết xong thì cái bán hết xong mà cái vùng này nó siết chặt thì chúng ta lại quay trở lại mua cái mục đích ở đây là không để cho cối cổ phiếu này nó giảm về phía này để chúng ta bị thua lỗ nặng nhưng thường thì gì ạ à? đa phần các cổ phiếu nó bứt phá đi lên này thì có thể ngày mai nó bứt phá tiếp và sau đó nó có thể giảm đôi chút một phần ở đây ạ à sau khi giảm đôi chút một phần ở đây thì các bạn có thể mua khi nó tăng mạnh hay không ạ à? hoặc là thậm chí là tăng mạnh luôn từ cái điểm này lên đến gì ạ à? vùng kháng cự 28 luôn thì đấy chính là gì ạ à? nên chúng ta mua ở đây chúng ta lên đây chúng ta bán còn nếu chúng ta mua cổ phiếu Techcombank hay là một vài cổ phiếu khác thì thông thường giả sử như là cổ phiếu HSG thì thông thường nó sẽ ít khi nó vượt qua đỉnh này nó chạy ngay và đa phần nó có thể tạo ra vượt qua đỉnh nó test lại kiểm tra lại kiểm tra lại đỉnh này trước khi tăng mạnh hơn nếu cổ phiếu vốn hóa nhỏ penny thì thường nó sẽ gì ạ à, vượt qua và nó chạy thẳng ngay còn nếu cổ phiếu vốn hóa lớn thì thường nó sẽ test lại trước khi chạy ngay đấy là những kịch bản các bạn có thể nhìn rõ tùy từng vào nhóm cổ phiếu để chúng ta biết đầu tư như thế nào tại sao bốn phần trăm chúng ta phải cắt bởi vì nếu chúng ta không cắt bốn phần trăm cắt 50% thì chúng ta sẽ gì ạ à, không có kế hoạch cắt 7% bởi vì các bạn đẩy phần trăm như Onel các bạn cắt được không ạ? Bởi vì lúc đấy cổ phiếu đã ra thêm đến 15 20% rồi. Thì đấy là những cái điều mà Dũng gửi đến anh chị em các bạn trong cái phim này. Thì mong rằng các bạn sẽ học được một điều gì đó để các bạn thành công. Thì trước khi kết thúc hôm nay thì không biết là hôm qua bao nhiêu bạn đã tham gia chương trình à, hành trình nhà đầu tư siêu hạng có thể comment số 1 ạ. Nếu các bạn nào đã xem hôm qua rồi comment số 1 và tối hôm nay chúng ta lại tiếp tục à, đến ngày thứ hai buổi thứ hai đó là chúng ta sẽ nói về làm thế nào để chúng ta đầu tư theo xu hướng và chúng ta nắm rõ được xu hướng hiểu rõ xu hướng thì cách để chúng ta đầu tư nó mới có sự mang lại an toàn cho chúng ta thì mong rằng à, chúng ta sẽ có mặt trong buổi tối hôm nay để chúng ta tiếp tục hành trình để trở thành nhà đầu tư siêu hạng và trước khi chúng ta thì ạ kết thúc này thì các bạn lên kế hoạch cho ngày mai đi ạ à, trong ờ, đầu tư cổ phiếu các bạn nên nhớ lấy những cổ phiếu nào các bạn không mua những cổ phiếu mà nó có vùng kháng cự quá mạnh ở gần các bạn không mua bởi vì bùng nổ theo đà nó cũng có tiền đâu cổ phiếu thứ hai cổ phiếu lởm cổ phiếu lởm là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu lởm là cổ phiếu mà nó thời gian vừa qua nó giảm sâu thị trường nó hồi có thể nó hồi mạnh nhưng về các bạn nhá các bạn nhớ là hồi có thể hồi mạnh nhưng về các bạn là gì ạ khi nó rơi nó rơi rơi mạnh hơn nên nếu mà chúng ta thấy là đã lởm mạnh rồi thì chúng ta không chơi lô đề nữa tôi không chơi mang tính chất là cờ bạc nữa để chúng ta an toàn cho chúng ta và đặc biệt nữa là gì ạ phải có kế hoạch cái kế hạch thì chúng ta mới thành công được thì trước khi chúng ta đầu tư không có kế hoạch thì không thể mua được cổ phiếu xin cảm ơn rất nhiều